Kila Beo Beo Không đối đầu cũng chả có lý do gì để khoan nhượng Tụi em từng nói chị hết thời Thì chị sẽ cho tụi em biết đỉnh cao của hết thời lại là đình đám Vậy đó, chịu không chịu thì thôi <laughs> Tiếc quá <laughs> Nghĩ gì á là chuyện của mấy em Còn thích làm gì á mới là chuyện của chị làm quen với điều đó đi tụi mình không giống nhau <laughs> tiếc quá <laughs> nghĩ gì á là chuyện của mấy em còn thích làm gì á mới là chuyện của chị làm quen với điều đó đi tụi mình không giống nhau <laughs> tiếc quá <laughs> nghĩ gì á, là chuyện của mấy em còn thích làm gì á, mới là chuyện của chị làm quen với điều đó đi tụi mình không giống nhau <laughs> bây giờ hot cũng đã lỡ hot rồi biết sao giờ Vậy đó, chịu không chịu thì thôi <laughs> Những ngày gần đây, cộng đồng mạng TikTok không khỏi xôn xao trước loạt ảnh bị đánh đến thảm thương của Huỳnh Minh, tên thật là Huỳnh Tấn Đạt. Chàng trai gây nhiều chú ý với câu cửa miệng, vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Trong ảnh, Huỳnh Tấn Đạt phải băng đầu, bó một tay, khuôn mặt sưng vù. Nguyên nhân dẫn tới chuyện này được Đạt kể lại rằng là do anh bị nhóm thanh niên chạy xe máy, cầm gậy sắt lao vào hành hung không lý do. Có nghĩa là lúc hồi nãy đi ở vườn tủ lúc tầm 10 giờ đó, có hai thanh niên mặc áo khoác ở ngoài chạy vô bịch khẩu trang chạy chiếc xe chạy chiếc xe hay gì đó, mình không biết cầm cái cây sắt thật là dài gì nè mà quýnh cố sát giống như cái này gọi là hả không phải là không phải là dằn mặt mà cái này cũng không phải gọi là quýnh bình thường nữa rồi mà cái này là cố sát những ai nhìn xem TikTok chắc không quá xa lạ với Huỳnh Đạt. Trong các clip của mình, chàng trai thường xuất hiện với những trang phục da dáng sang chảnh, đặc biệt lúc nào cũng kè kè chai nước hoa trên tay để xịt, tay còn lại cầm cọc tiền mệnh giá 500 nghìn để khoe. Vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng bản thân làm màu và sống ảo trên mạng. Chàng trai này bỏ ngoài tay tất cả để làm những gì mình thích. Cứ mỗi clip đăng lên là hàng trăm bình luận chỉ bới khiếm nhã xuất hiện.